lại nha ở đây là đồng đất không nhớ được nhưng mà tôi cần thì giờ xin phép là bây giờ hỏi cha à, cha đã biết rồi xin mời mời đấy, đến cùng cơ có nói gì cha đi trình bày để đi về để đi tới đâu bày đó Thank you đây đây là sinh nấu đây là bố của cái phương ông này có tánh đây là ông phương sáu à, anh đây là chị đây là anh phương đây là đây là phương thứ hai đây là là phương thứ ba à, tôi uh, à, trước hết đi vào khu lễ thì uh, xin phép hai họ à, có linh để Thank you. người này cả thế tu người xa nguồn gốc tu xa chim này cũng có ngày cũng có tóc nhưng mà bà cũng lãnh tóc cưới nha đẹp cưới anh ơi tôi có tay nhẹ như đẹp chưa đúng rồi đẹp nha hai ba đẹp cưới anh ơi cái đồ nha này nhìn con này đây này nhìn con này này hai ba cưới anh cưới đẹp chưa trao tay với quý vị con trao tay với quý vị trao tay với quý vị rồi trao cái mình rồi mẹ mẹ về chỗ đi mẹ đây là cái lễ đại nạn đây là cái lễ đại nạn còn cái lễ mà gọi là cái lễ mà gọi là trong vô á gọi là tặng tín vật cha cháu để làm cái môn á lúc đó bên họ trai tổ chức họ trai rồi bà con cô bác cha mẹ trước là cha mẹ sau nữa là ông bà rồi lớn là lớn dòng lớn dòng lớn nhỏ lúc đó là lên cho tiền để làm bây giờ thì cũng à, táo cáo bên à, các cụ bên à, ông bà tôi này cái này cũng bệnh này muốn là miếng cầu đâu có chuyện miếng cầu miếng đâu là người con gái là người ta con dâu là người ta lúc này là ngày này tốt thì hôm qua thì hai cháu cũng giúp gia đình rồi ngày mai ngày mốt thì đây cái ngày ngày tốt đẹp cho các bình địa làm để vui là xấu nhiều này nói ví dụ tôi ngắn gọn ngày để không bây giờ nếu như như cái lễ này thì như chúng tôi là gọi là cái lễ gọi là đính hôn hả ngày cưới thì nó là cái lễ là báo cáo đó còn nếu tôi dùng cái phát thì nó ngày này tôi không báo cáo là nhiều cái phần này thôi nha nói là trong một cái năm cứ đối nguyên tắc của nó là lục thể, có nghĩa là số thể, mới đi là đủ nhưng mà phía trai và phía gái đã bàn bạc và đi đến thống nhất là hôm nay là cái lễ đại nạn rồi sau cái lễ đại nạn đó thì mới xin nhà họ gái và họ gái là xin báo cho họ gái biết cái đấy á, thì bây giờ nó chưa tới nó chưa tới nó chưa tới bây giờ ta xét sâu xét sâu vào trong trong vấn đề trong giai đoạn cái đế đại đạt thì đế đại đạt của đó là thủ tục của chức của về lý do rồi bây giờ còn cái công đoạn nữa là một là cái công đoạn như vậy là hai cô gia và cháu lên dân hương trước tổ tiên ông bà đó là cái phong tục tập quán Rồi sau đó là mẹ của thu ghế cao điểm nát và cao về vấn đề tay cao sống chung của nhau để làm gì em cũng các mạnh tay là lễ đại nạn có nghĩa là mấy cái lễ kia là hai bên cũng chắc gia đình đã đồng ý rồi đốt chén rồi bây giờ đi đến cái lễ đại nạn và cái lễ cưới nữa không còn cái lễ cưới nữa thì lúc đó thì xin báo cho bạn gái và để chúng ta tiếp tục và đi tới và sẽ tạo điều kiện phát kéo tới hôn nhập đó thì xin hết hỏi tay ạ Cái kế đúng không? Nó gốc, nó không?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 sáu ba sáu đưa ra đưa lên cậu cậu ấy cậu ơi để để cậu con lại cho được cậu cậu ba mươi tỷ rồi hai bên cao hai bên bây giờ là con kinh cái cái coi này cái đèn một xuống rồi một cái này là để xuống cho bác bây giờ thế này nhá thì thấy là thông thường này hai sáu này gọi là chầu hoàng nó đánh cao xanh duyên em sánh cưới tình nhân tuyệt vời phải con gái là con người ta con chưa sửa thành ra trưởng thành thì à, trai thì à, mắt châu thì bảy ná ná châu bảy ná và cái gái thì chín ná nhưng mà cái bảy bà câu bảy bảy bà câu cái này lấy đấu bà câu thì đấu bảy bà bảy ná bảy ná bảy chú biết chào tên là bỏ đấy gì hết qua khoan đổ bố không anh anh bạn đây có là cái rồi mà vẫn còn cái bạn tại trai mà một đứa một đứa bạn bảy bạn bảy câu rồi cái câu đấy đấy chính là chồng tía Bà tía, con này bà tía, bà cậu chốt Bà tía tía, bà cậu chốt Sau con mình ném trước, và nằm sau Bà nằm trước cái gì? Cháu đấy là chính là cháu gửi đây nhá Không Đừng có xoay nữa Mới làm như mới sau ra đừng có làm trước thằng sau hết rồi Đủ bảy, đủ bảy chứ Lương thế đâu Nói nó cho em là Tới lần đầu nó hồi phục Rồi lần hai lần ba là nó giảm hồi hộp nó biết đâu từ đấy là những cầu là đâu những cầu đi kêu là người là cầu câu dạ cái cầu là cái là mời à, dạ được câu cái đây là cầu này phải chín lá không hai đứa bia hai tay đi đâu có phải có một con ai mà hai đứa đi đi lấy cảnh này đứng lại chụp lấy để chở một cái chúng ta để đi, nó hùng cái hộp trà ra để hộp trà đi nó hộp trà đấy con dạ, đấy hộp trà đấy đấy để đấy rồi rồi hai cháu về vị trí à, coi như là đấy coi như cũng là hai cháu làm để rồi báo cáo nhân viên nay là có một thành viên mới là chị dễ hiền nhập cái gia đình tôi nghĩ là bây giờ sau ba bay cái này xin mười triệu mình đầu trong cái quả cái lá đấy cái lá đấy là đó cái cái cái người đầu mình nhậu đi bây giờ em chỉ là người em cưới của hai đứa hai đứa luôn Rồi cảm ơn người lớn mình ngồi xuống. Rồi cảm ơn người lớn mình ngồi xuống. Rồi cảm ơn người lớn mình ngồi xuống. Rồi cảm ơn người lớn mình ngồi xuống. từ từ cũng được thôi ngồi đây này ngồi dưới dựa đây ngồi dựa nghỉ khỏe nghỉ giải lao đi tí vô cho tiếp ăn nhậu rồi mình à, lên để sam tí nữa mình hút lửa sam sao mình để ờ cái này em đi tới nha mời hai ba từ tê với lại từ tê với anh cái này nha rồi ờ, ờ, ờ. đi bà nội làm tê chứ kêu là cái chiều có đi đi đấy rồi cái này em bị tươi hiện nào ấy Rồi em bị tươi nha, rồi 2, 3 tươi cho bởi cái này 2, bị tươi cái Rồi Đây là cổng, cổng cô dâu Dạ còn miếng sắt có đi cậu ơi rồi như vậy em cho tươi như là hai ba tên, tươi như vậy cái này nó hai ba tên này rồi hả gì hả gì chị gái rồi chị hai đó chị hai kia đây chị gái của cô rồi cô dâu cứ để suy nghĩ trong đầu là giờ nó tới chiều rồi sẽ làm việc đâu quay cho quay cho tươi tươi cho quay cho tươi tươi nha quay cho tươi tươi cho ơi

Rồi, nhiều quá thì bỏ một quý. Cắm cái tiền bán luôn Bây giờ tôi à, một con thì cái ờ, tình bán cho tôi để cho lại hai con Mà anh mai mua cái này này Còn cái này tới không được rồi Rồi hai này con tôi chưa có nhá ờ, Để tay đi cái này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 rồi có 12 bác đi cũng vậy ạ. Cái nào cũng được chứ. Đừng bỏ rưỡi thì sẽ thiếu một rưỡi rồi đó phải rồi những để mà nói chuyện hồi này gái tôi vô mà nói chuyện hồi này trai rồi điều đó với em này được được với em nha rồi áo này để cho con ra đưa như vậy thôi rồi mà áo áo cùng đây là áo cùng đây là đưa ra để được em đưa như vậy thôi rồi là rồi áo đúng rồi rồi áo bắt tay thì con với bạn